Xin chào các bạn, hiện nay MBI Sharing đang có một chương trình rất hấp dẫn dành cho người dùng Đó là chương trình giới thiệu MBI Sharing để nhận gói quà lên tới 600.000 đồng Vậy cách làm như thế nào? Hãy cùng theo dõi video này nhé Bạn cần phải hướng dẫn bạn bè làm theo các bước như sau Đầu tiên là tải ứng dụng MBI Sharing ở trên CS Play hoặc App Store Tiếp theo là đăng ký tài khoản Sau khi đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ chuyển sang bước nhập mã giới thiệu. Hướng dẫn bạn bè nhập mã giới thiệu là số điện thoại của bạn ở bước này. Bước cuối cùng là nạp tiền vào ví MBI Sharing để kích hoạt tài khoản. Với mỗi lần giới thiệu thành công, bạn sẽ nhận được một chuyến đi miễn phí trị giá 20.000 đồng và các phần quà tương ứng với các mức điểm 50 điểm 100.000 đồng, 100 điểm 250.000 đồng và 200 điểm 600.000 đồng. Bạn bè của bạn cũng sẽ nhận được một chuyến đi miễn phí trị giá 20.000 đồng và 3 chuyến đi tiếp theo với giá chỉ 1.000 đồng. Cùng MBI Sharing giới thiệu bạn bè ngay nha!